Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official Thì hôm nay cũng hết dịch rồi ấy Thì mình được nghỉ ở nhà Thì mình sẽ đi siêu thị để mua đồ làm kem cho các bạn xem nhé Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi mua đồ đây um, Hy vọng là các bạn sẽ xem hết video này của mình và đặc biệt đó chính là nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên là nhớ ấn like, share đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé và nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Let's go. đến siêu thị rồi nhá Bây giờ thì mình sẽ vào để mua đồ đây Mình sẽ mua một ít đồ để về làm kem ấy Nóng quá thì mình vừa đi chợ về nhá thì mình có mua là uh, rất nhiều đồ luôn thì ở đây là có một ít bột năng này nước này uh, sữa chua này nước cốt dừa lạc này uh, dừa sợi này bốn quả chuối này mình có mua là đây là sữa tươi có đường nhá thì tí nữa mình sẽ không cho đường nữa và sữa ốc thọ à, ok bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế nguyên liệu để làm kem của hôm nay nhá bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế chuối nhá à, chuối thì các bạn chọn những quả chuối nào mà nó chưa chín kỹ ấy, thì nó sẽ ngon hơn đấy ngọt hơn mình sẽ thái thành từng lát nhé để tí nữa mình dại vào nhìn cho đẹp hơn đấy chuối xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho nước vào nồi nhá nước vào nồi bát nước mà lúc nãy mình vừa chuẩn bị ấy sau đó thì mình sẽ cho sữa uh, có đường vào nhá cái gói sữa lúc nãy mình nếu mà các bạn mua sữa không đường ấy thì các bạn sẽ cho thêm cả đường vào nữa còn đây là mình đã mua sữa có đường rồi thì mình sẽ không cho thêm đường vào nữa nhé nãy mình vừa đi siêu thị mua nắng vải nói chung đấy nóng Ok, sau đó thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào nhé sẽ cho hết một lọ đấy luôn Tại vì mình làm cũng nhiều mà Sau đó thì mình sẽ cho sữa ong thọ vào này Mình sẽ cho một hộp sữa ong thọ này nhá Người đàn ông đầu tiên có sữa tại Việt Nam Đó chính là ông Thọ sau khi mà mình đã trộn đều tất cả các nguyên liệu lên rồi giờ mình sẽ cho lên bếp đun nhá mình sẽ đun trong vòng tầm 15 phút đấy mình khi mà mình vừa đun thì mình sẽ vừa khuấy đảo đều lên thơm quá các bạn ạ mùi rất là thơm luôn sủi rồi thì bây giờ mình sẽ cho bột năng vào nhé mình sẽ đổ bột năng vào xong đó thì mình tiếp tục khuấy đều tay dạ, ok bây giờ thì mình sẽ tiếp tục khuấy nhé mình sẽ khuấy cho tầm 10 phút nữa là mình sẽ bắt xuống sau đó thì mình sẽ đổ vào quân mình sẽ khuấy cho đến khi nào mà cái bột của mình nó sệt sệt lại một chút ấy thì mình sẽ bắt xuống thơm quá bạn ạ nó sủi lên muối rất thơm ngậy mùi sữa cả mùi nước cốt dừa quá ngon 2000 years later ờ, cái nồi kem của mình đã sủi rồi nhá và mình đã bắt xuống bếp rồi này các bạn có thể nhìn thấy là bột của nó đang sệt sệt lại rồi này đấy bột rất là sệt luôn thì mình sẽ để cho nó nguội nhé xong rồi thì mình sẽ xếp đồ vào và mình sẽ đổ kem vào khuôn nhé và chúng ta sẽ cùng ngồi chờ đợi thành quả của mình nào à, sau khi mà nồi kem của mình đã nguội rồi nhé thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành xếp chuối vào khay này mình sẽ xếp một lượt chuối trước nhé sau đó thì mình sẽ giải lạc lên lạc thì các bạn lưu ý là lạc của mình sẽ rang qua rồi nhé ờ, mình rang qua cho nó thơm ấy xong rồi thì mình mới cho vào ờ, có một cái vỏ ở cái vỏ ở cái vỏ ở cuối kia Đấy. bỏ vỏ đi các bạn nhớ vo sạch vỏ đi nhá nhớ là phải rang lạc qua để cho thơm nhá mình thì mình rang rồi mình rang trước rồi nên mình sẽ không quay công đoạn rang nữa cho dừa cho dừa cho lạc xong thì mình sẽ cho dừa nhé Rồi ờ, ok cho dừa lên đi Mình sẽ đại một lớp dừa lên Rồi ờ, ok giờ mình sẽ đổ một lớp kem đầu tiên lên nhé Mình sẽ đổ một lớp kem đầu tiên lên lưu ý là mình cũng sẽ cho sữa chua vào nhá cho ngon nhưng mà sữa chua này thì lúc nào mà bắt đầu đổ vào thì mình mới cho vào nhá mình không cho đun cùng với nguyên liệu lúc trước mình sẽ đổ kem vào thơm quá các bạn ạ ngậy dã man cho một lớp đầu tiên lên thì mình bắt đầu giải lớp thứ hai nhé lớp thứ hai thì mình sẽ cho lạc trước này sau đó thì mình sẽ giải chuối sau vậy Thôi giải chuối lên đi Cho một lớp chuối lên Mình sẽ giải bắt đầu giải lớp thứ hai nhé Cho miếng đẹp đẹp vào Cho miếng dài dài kìa Rồi rồi rồi cho, cho dừa lên đi mình sẽ cho thêm lạc lên luôn bóc vỏ đi à, sau khi mà đã cho đầy đủ lên thì mình bắt đầu giải lớp kem thứ hai nhé mình sẽ làm ba lớp luôn cho đầy khay này luôn bây giờ thì mình sẽ cho tiếp một lớp lớp dừa này lên để làm lớp kem thứ ba nhé kệ không sao không sao ờ, ok các bạn ơi và đây chính là hộp kem của mình nhá mình đã cho đầy đủ lên rồi này đã đầy kem rồi nhá Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho vào tủ lạnh nhá, Mình sẽ bọc vào rồi mình sẽ cho vào tủ lạnh Và mình sẽ đợi đến chiều để xem thành quả hôm nay của mình <laughs> Háo hức quá Nhìn ngon thật các bạn ạ Nhìn màu kem rất là đẹp luôn này đây chính là thành quả của mình sau cả một ngày làm kem nhé tại vì mình làm buổi trưa mãi đến tối tầm chập tối bây giờ là 7 giờ tối rồi thì kem của mình mới bắt đầu đông nhá các bạn có thể nhìn thấy là rất đẹp đúng không ngon quá bây giờ thì mình sẽ đổ ra khay cho các bạn xem nhá xem ở trong kem của mình đã đông chưa nhé thấy là kem của mình đổ ra rất là dễ dàng luôn này Mình vừa đổ ra xong Ba minh chuối nhìn ngon quá Bây giờ thì mình đang cắt kem đây nhé là món kem hôm nay của mình cũng khá thành công rồi nhá hmm. Nếu mà mùa hè mà chúng ta có tự làm kem ăn thì sẽ rất là ngon luôn Hay Nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên là nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Và đặc biệt đó chính là nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nha Cảm ơn các bạn à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo